Hello, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Các bạn ơi, hôm nay mình à, sẽ đến một cái à, ao tự nhiên các bạn ạ Nằm ở phía bên trong này nhé các bạn nhé Giờ ừ. mình sẽ đi theo con đường mòn này vào nhé các bạn nhé Chỉ có một đoạn nữa là tới à, chỗ câu cá rồi các bạn ạ đây là bộ đồ nghề của mình các bạn ạ hôm nay mình sẽ câu ở tại đây hôm nay mình sẽ mang cành câu máy đi các bạn ạ và đây đây các bạn nhé mình sẽ xuống một cái bãi ao trống này cái ao này là ao tự nhiên các bạn ạ ở đây thì người ta mới làm cột điện này các bạn này nên là hơi bẩn một chút và bây giờ mình sẽ nắp cần nha các bạn nhé mình sẽ nắp cần và mồi câu thì mình đã có mồi câu bằng à, mì tôm này nghiền ra với trứng các bạn là mình có mồi câu rồi Gotta go, but. mình câu bằng ờ, mồi nghiền các bạn ạ rô đồng rất bắt luôn cái rô đồng này ờ, mình chỉ làm bằng trứng với mì tôm các bạn lấy cái mì tôm mình nghiền ra xong là đập quả trứng vào các bạn nghiền là thành mồi nghiền đi câu cá rô phi rô phi thì nó ưa run các bạn nhưng mà mình câu cá rô đồng thì cực kỳ nhạy